Hoàng Giang Crypto chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Giang Com. Trong video ngày hôm nay, Hoàng Giang Crypto sẽ chia sẻ, giới thiệu cũng review cho bạn à, một nền tảng all in one tức là tất cả trong một. Đây là một nền tảng à, tổng hợp cũng như là cung cấp cho chúng ta tất cả những thông tin về à, game phi cũng như là NFT nha. Nền tảng mình đang nói đến đó chính là p 2 e a Game nha. Ok, trước tiên thì mình sẽ chia sẻ cho bạn một bài viết ở trên Coin Telegraph này thì như các bạn biết rồi ấy, Cointelegraph là một trang à, cung cấp cập nhật thông tin về crypto tiền điện tử hàng đầu thế giới rồi. Thì đây là bài viết về nền tảng à, PAA game này nha, tức là play to earn, chơi game để kiếm tiền đấy. Ok thì đây là một bài viết về tiếng Anh thôi. Bạn nào nếu mà tiếng Anh chưa tốt ấy, thì bạn có thể nhấp chuột phải này, chọn à, dịch sang tiếng Việt này. Ok như Cointelegraph thì có chia sẻ này. Là PHE là một trang web cung cấp thông tin về play to earn tức là chơi game kiếm tiền nhá. Ok thì địa chỉ web là phie.game này đó ở đây sẽ có rất nhiều thông tin nào là về các nền tảng mạng xã hội này social network này rồi cũng như là tiềm năng của nền tảng à, PIA này nhá rồi tiếp theo bạn có thể nhấn vào đây này để tiến hành uh, truy cập vào trang chủ của PIA này thì đối với web này chúng ta sẽ có rất nhiều các ngôn ngữ nha và nhấn mục này này để chúng ta có thể đổi ngôn ngữ nha sẽ có rất nhiều các ngôn ngữ như là tiếng Anh này rồi tiếng Đức hay là tiếng Tây Ban Nha rồi uh, có cả tiếng Việt nha thì đối với nền tảng all-in-one này chúng ta sẽ có rất nhiều các mục như ờ, launchpad này tức là ra mắt token đấy sẽ có danh mục ờ, IDO rồi ờ, nền tảng IDO này kế tiếp là game tức là về trò chơi này giới thiệu trò chơi cũng như thư viện trò chơi nha tiếp theo là NFT này sẽ có những NFT được recommend tức là được đề xuất rồi thư viện NFT ha kế tiếp là các tin tức này cũng như là mission tức là sứ mệnh của nền tảng này đấy rồi ngoài ra bạn có thể đăng ký tài khoản nha đó nhấn nút đăng ký này sau đó bạn sẽ tiến hành nhập địa chỉ email này nhấn vào nút uh, lấy mã xác nhận lúc này sẽ có mã xác minh được gửi email bạn uh, vừa nhập ở đây rồi kế tiếp thì bạn sẽ nhập vào mục uh, à, mã xác nhận đây này gồm uh, 6 chữ số sau đó tạo một khẩu đăng nhập và nhấn vào gửi để tiến hành uh, đăng ký một tài khoản nha rồi tiếp theo bên cạnh ở mục uh, đổi ngôn ngữ đây này thì ở đây sẽ có mục hỗ trợ nha sẽ có tất cả những thông tin liên quan đến nền tảng PIA e này dành cho những người mới bắt đầu nha bạn để truy cập vào web PIA.game e này để tìm thêm nha kế tiếp là thông báo này Ok bây giờ chúng ta sẽ hành nước một vòng web xem như thế nào nhá Ok PAE trình theo dõi game phi tốt nhất này ở đây sẽ có rất nhiều các lựa chọn cũng như là rất nhiều các lợi ích cho bạn nhá đó sẽ có cực kỳ nhiều các thông tin rồi lựa chọn trò chơi không còn khó khăn nữa này thì ở đây sẽ có rất nhiều các nền tảng game trò chơi cực kỳ nổi tiếng như Step N này hay AC Infinity rồi ờ, The Sandbox này đó bạn thể quan sát thấy nhá Ok kéo xuống cuối cùng là sẽ là giới thiệu về nền tảng này nhá PEA.game cung cấp cho người chơi ờ, thông tin và chiến lược trò chơi chuỗi tức là trò chơi blockchain ấy, mới nhất và đầy đủ nhất nha. Đồng thời các nhà đầu tư cũng có thể khám phá các ờ, dự án trò chơi chuỗi tiềm năng tại đây. Lấy PEA.game này làm lối vào và theo dõi nền tảng này vào Metaverse này, khám phá sự hấp dẫn của trò chơi trong chuỗi ờ, trong chuỗi sự kết hợp giữa trải nghiệm trò chơi và đầu tư tức là chơi game kiếm tiền đấy. Rồi kế tiếp là một sản phẩm này hay là các nền tảng mạng xã hội của dự án này nhá. Sẽ có kênh Telegram này, hiện đang có trên 33.000 à, à, subscriber rồi nhá hay là Medium này rồi à, Twitter này đó thì đây chính là trang Twitter chính thức của nền tảng này nhá pa.game này ở đây thì bạn sẽ hành follow theo dõi để chúng ta cập nhật những thông tin mới nhất và đầy đủ nhất về game phi cũng như là NFTH ngoài ra trẻ thêm ý, ở trên kênh Twitter này ý, khi chúng ta theo dõi các thông tin ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều các cơ hội để nhận những kèo Aerob cũng như là NFT hoàn toàn miễn phí ở trong những thời gian sắp tới nha Ok, ngoài ra ở đây sẽ có nhóm à, Discord này. Thì đây cũng chính là nhóm Discord của nền tảng này nha. Bạn Thế Hành à, tham gia vào nhóm để cập nhật những thông tin mới nhất về nền tảng này ha. Ok, kế tiếp thì mình sẽ chia sẻ với bạn à, những mục chính ở trên nền tảng VAE này nha. Như ở đây có mục LT nha, sẽ có LT được đề xuất này. Thì bạn có thể quan sát này, sẽ có những NFT sắp ra mắt, tức là sắp bắt đầu ấy ở đây thì sẽ có những thông tin cũng như là giá bán rồi tổng cung của những ờ, FT này nhá như ờ, dự án đầu tiên này thì sẽ có kênh Twitter hiện tại đang có là 13,7k à, follow này rồi nhóm Bitcoin đang có 6,5 nghìn ờ, thành viên này giá bán hiện tại đang là 0,06 Ethereum nha thì 0,06 Ethereum sẽ tương đương với tầm khoảng là gần 2 triệu nha Ok tiếp theo là dự án thứ hai này là nhóm Bitcoin đang có 9,5 nghìn thành viên rồi kênh Twitter đang có 25,2 nghìn à, lượt follow theo dõi ha. Giá bán là 0,2 Ethereum này. Rồi tổng cung là 15 nghìn LFT này. Kế tiếp là thời gian bắt đầu này là 10 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2022 nha. Tức là ngày mai đấy. Còn 15 giờ nữa là LFT này sẽ được à, phát hành ha. Như thế là LFT thứ ba. Kế tiếp là tất cả các à, INO này. Đó sẽ có LFT sắp ra mắt này, cũng như LFT trực tuyến, tức là LFT đã ra mắt rồi nha. Ok, Ngoài ra đây sẽ có thư viện NFT này, tức là bao gồm tất cả các NFT ha. Sẽ có rất nhiều các loại hình này như Collectible này, hay là Metaverse, cũng như là Wearable này, hay DeFi này, rồi NFT Drop này, cũng như là Social tức là liên quan đến ờ, các nền tảng mạng xã hội đấy. Rồi game trò chơi này, VFP này, hay là art tức là nghệ thuật, rồi music tức là âm nhạc này. Đó. Ví dụ như loại hình ờ, NFT Drop này thì sẽ có rất nhiều các dự án đây nha đó cực kỳ nhiều luôn bạn cứ kéo xuống để loát thêm rồi đây sẽ có thông tin về à, tổng cung này trong vòng một tuần bạn có thể chọn một ngày này hoặc là một tuần cũng như là một tháng này đó rồi giá sàn này cũng như là thông tin về Twitter này rồi à, Discord này rồi kế tiếp là chủ sở hữu này Ok ngoài ra ở đây sẽ có các chuỗi nhá là là chuỗi Ethereum này hay là Polygon Solana đó BSC Binance Smart Chain đấy Ok kế tiếp ở đây sẽ có một tin tức này bạn có thể tiến hành truy cập vào đọc tìm thêm các tin tức ở đây nha để hiểu thêm về nền tảng này. Còn những mục khác thì bạn có thể truy cập vào trang chủ là paia.game để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn nha. Ok thì như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ, giới thiệu cũng như review cho bạn nền tảng OinOne tất cả trong một uh, à, paia game này là một xu hướng web 3 chuyên cung cấp cập nhật những thông tin về game free cũng như là NFT thì đường link à, trang chủ cũng như đường link các nền tảng mạng xã hội ấy, như Twitter hay à, Discord mình cũng sẽ để dưới phần à, mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình